Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị ông Tổng dí lò vào mặt, Nguyễn Kim Sơn tìm nước chữa lửa Trong những ngày vừa qua, hàng loạt tờ báo đã đăng về lãi khủng của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cụ thể như sau Vào năm 2021, mặc dù trải qua đại dịch nhưng nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vẫn đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng lãi dòng tới 287 tỷ đồng chủ yếu nhờ phát hành sách giáo khoa trong đó, nguồn thu từ hoạt động phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, xuất bản ấn phẩm khác chiếm tới 97%, còn lại thuộc về nguồn thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác. Đây cũng là mức lợi nhuận cao, vượt qua con số dao động bình quân từ 120 cho đến 150 tỷ đồng của những năm trước đây. Đây là hình ảnh thông tin báo chí đang nhắm vào nhà xuất bản giáo dục. Đây được xem là bài đánh vào tiêu cực của Bộ Giáo dục do Nguyễn Kim Sơn đang làm Bộ trưởng. Sau đại dịch, người dân rất khó khăn, thời kỳ bão giá đang bùng phát. Vậy mà ông Nguyễn Kim Sơn còn chỉ đạo cho Bộ Giáo dục cho tăng giá bán sách giáo khoa và tăng thêm học phí. Quyết định này đã được đại biểu chất vấn ông Sơn ở kỳ họp Quốc hội trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, ông trả lời không làm hài lòng đại biểu cũng không làm hài lòng nhân dân. Người dân vốn rất nhiều người nghèo. Giờ đây ông Nguyễn Kim Sơn còn ra quyết định có dấu hiệu trục lợi nhắm vào dân. Với kinh nghiệm làm chính trị, chắc chắn ông Nguyễn, Kim Sơn sẽ ngửi thấy mùi chẳng lành. Trước khi nhắm vào cá nhân nào, ông Tổng thường cho báo chí xung phong đánh trước, rồi đến Trung ương Đảng vào cuộc và sau cùng là đến công an. Khi báo chí lên tiếng thì ý đồ triệt hạ mới bắt đầu. Nếu ông Nguyễn Kim Sơn không trình tay chữa lửa thì cái lò của Nguyễn Phú Trọng sẽ áp sát vào mặt, khi đấy không còn đường mà thoát thân. Hiện nay, vụ Việt Á đang cung cấp nguồn củi rất dồi dào cho ông Tổng đốt. Ngành giáo dục và ngành y tế là hai ngành chính tiêu cực lộ liễu nhất. Trong khi đó, ông Tổng đang dùng lò đốt hàng loạt củi khô lẫn củi tươi ở trong ngành y tế. Việc lò đốt củi ngành giáo dục e chỉ là vấn đề về thời gian. Có lẽ ông Nguyễn Kim Sơn đã hiểu ra điều đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang quay ngót 180 độ để xuất giảm miễn học phí cho học sinh. Có lẽ đã ngửi thấy mùi bất thường những ngày 4 tháng 7 tại cuộc họp chính phủ với các địa phương, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói rằng ước tính 5,5 triệu học sinh trung học cơ sở và, và học phí bình quân 2 triệu đồng mỗi năm học ngân sách sẽ cấp bù gần 11.200 tỷ đồng mỗi năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc từ năm 2022 đến năm 2023. Nếu thực hiện đề xuất, ngân sách nhà nước phải tăng thêm 25.200 tỷ đồng trong 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2024. Đây là bước đi có tính chữa cháy, bởi tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu chất vấn không chỉ vấn đề giá sách giáo khoa mà còn cả vấn đề tăng học phí. Nếu không cảm thấy điều bất thường thì không đời nào ông Nguyễn Kim Sơn lại quay ngoắt 180 độ đề xuất miễn giảm học phí cho học sinh. Theo báo chí, trước đề xuất này, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã giao các cơ quan phối hợp nghiên cứu đánh giá kỹ tác động. Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan đến ngân sách theo tinh thần là cần giả soát có lộ trình điều chỉnh học phí cho phù hợp, không gây khó khăn cho người dân và học sinh. Với cấp mầm non, trung học phổ thông vào năm học 2022-2023 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ sở công lập chưa tự đảm bảo chi tiêu thường xuyên ổn định như học phí ở năm trước. Cơ sở đảm bảo chi thường xuyên được xây dựng mức thu học phí trình cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét và phê duyệt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang cố chữa lửa các địa phương đã ban hành mức thu học phí vào năm học 2022-2023 mà cao hơn năm trước thì điều chỉnh lại theo mức cũ. Từ năm học 2023 đến năm 2024, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung mức học phí mầm non và trung học phổ thông theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Như vậy là đề xuất của ông Nguyễn Kim Sơn đang được xem xét. Tuy nhiên, việc gỡ cái lò của ông Trọng ra khỏi Bộ Giáo dục có được hay không thì cũng phải chờ bởi ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết đốt hết tương lai của Nguyễn Kim Sơn, rất khó nói.